Chăn ga gối đệm Hakasa Bedding xin kính chào quý khách. Bên em nhận sản xuất bán buôn, bán lẻ gối tựa, gối trang trí số lượng lớn quý khách ạ. Rồi gối tựa bằng bông tinh khiết, được dồn căng đảm bảo chắc chắn khi tựa mà mềm mại giúp quý khách không đau lưng. Kích thước gối tiêu chuẩn chiều dài nhân chiều rộng là 45 x 45 cm. Kích thước quý khách có thể đặt theo yêu cầu. Vỏ gối quý khách cũng có thể vải làm vỏ mẫu mã tùy chọn. Vỏ có thể là một màu hoặc hoa văn, Đặc biệt với gối có vỏ trắng hay một màu bên em nhận in hình ảnh hay chữ viết theo yêu cầu của quý khách. Để nhận được những ưu đãi hấp dẫn bên em quý khách hãy ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương trình ạ. À. Quý khách có nhu cầu đặt hàng có thể truy cập qua link website dưới phần mô tả video ạ. À. Em xin cảm ơn quý khách. Chăn ga gối đệm Hakasa Bedding xin kính chào quý khách. Bên em nhận sản xuất bán buôn, bán lẻ gối tựa, gối trang trí số lượng lớn quý khách ạ. Rồi gối tựa bằng bông tinh khiết, được dồn căng đảm bảo chắc chắn khi tựa mà mềm mại giúp quý khách không đau lưng. Kích thước gối tiêu chuẩn chiều dài nhân chiều rộng là 45 x 45 cm, kích thước quý khách có thể đặt theo yêu cầu. Vỏ gối quý khách cũng có thể phải làm vỏ mẫu mã tùy chọn, vỏ có thể là một màu hoặc hoa văn. Đặc biệt với gối có vỏ trắng hay một màu bên em nhận in hình ảnh hay chữ viết theo yêu cầu của quý khách. Để nhận được những ưu đãi hấp dẫn bên em quý khách hãy ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương trình ạ. Quý khách có nhu cầu đặt hàng có thể truy cập qua link website dưới phần mô tả video ạ. Em xin cảm ơn quý khách.